con cùng rồi hiệp sạp sinh cùng rồi sạp sinh nghe nhận đàn phạm mô phạm diệt giam ba tam say nhiều say hỏi say dầm càn tu hỏi dầm càn tu say hỏi say hỏi say dầm tu ba càn chỉ tơ ba càn chỉ tơ mèo tu chỉ yêu lê yêu lệnh sàn hôi muốn cùng rồi hia sạp sinh cùng rồi sạp sinh nghe nhận đàn phạm mô phạm diện dăm ba tam say nhiều say hỏi say dầm càn tu hỏi dầm càn tu say hỏi say hỏi say dầm tu ba càn chỉ tao ba càn chỉ tao mèo tu chỉ yêu lê yêu lệnh sàn hô